bây giờ về lấy chai siro nhỏ lên trên này và siro đá vào Chiếc này ướt, nó không có sợ chiếc này nước sốt đúng như kiểu đá vào luôn Ừ, thì ta nó ướt mà này sâu chua.